À, đến tham dự chương trình ngày hôm nay có đại diện của đại sứ quán Việt Nam à Minh Anh, phu nhân của đại sứ Vũ Quang Minh. Vâng, có thể là do à, tiết kiệm điện và cũng có thể là do quá tải. Vâng, có lẽ là cái quá tải thì nhiều hơn cho nên là và cái điều gì mà chúng tôi không thể biết vâng à, cũng có thể do cái ảnh hưởng gì đấy người ta sợ sợ là vì quá tải bị chậm điện vâng các bạn cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh bị bốc cháy vâng ạ à, quá tải quá tải khói đang à, bốc lên ở trong khu vực này khẩn trương nhanh đi các bạn dán ra đi khẩn trương đang bốc khói rồi đang bốc khói các bạn ơi rất nguy hiểm đang có là khẩn trương các bạn đi ra khỏi ngoài đi đây nghị là phía trước khẩn trương đi phía trước khẩn trương đi đằng phía trước phải nhanh chóng như vậy là trong khu vực của cái à, nhà bếp đã bị chập điện vâng ạ à, chương trình à, tổ chức công phu rất là lâu nhưng mà đến bây giờ thì do cái sự cố điện cho nên tất cả mọi người phải rời ra khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn và đây là cái điều cái sự cố nó ngoài ý muốn Vâng ạ, chúng tôi à, tất cả mọi người đã ra khỏi và an toàn. Vâng à, các bạn à, đã nhìn thấy cái hình ảnh bà con nhiều nhiều người đã phải chui qua cửa sổ để vượt ra ngoài. Nhưng mà không sao cả. Đây đây đây. Đấy, vâng. vâng. Tránh cho ô tô đi, em đứng Vâng. các bạn tránh ô tô họ đi cái cho là thoát cái khu vực này cái. Vâng. vâng ạ một cái ờ, sự cố mà nó ngoài ý muốn à, tức là yeah, dạ, ngoài ý muốn như bà con ta ra và bây giờ chỉ có khói bốc lên chứ còn không có ngọn lửa như vậy chúng tôi cảm thấy là rất là an toàn à, không sao à, nói tóm lại tức là cái uh, chương trình ngày hôm nay có thể tạm dừng ở đây vì khi mà điện nó mất thì uh, mọi công việc sẽ phải diễn ra một cách nó ngoài sự mong muốn vâng ạ vâng ạ nhiều người đã phải bắt ghế để à, đưa ra và chúng tôi cũng đã ngửi thấy cái à, mùi khét vâng ạ nhà báo quỳnh nga đang à, tiếp tục à, nhảy trong cửa sổ vâng ạ nhà báo quỳnh nga đã thoát ra khỏi rồi vâng rất nhiều chị em phụ nữ đã phải vượt vượt hàng rào vâng ạ thưa quý vị và các bạn à, đây là cái sự cố ngoài mong muốn à, đề nghị nhạc sĩ dũng phải chuẩn bị cái cốc bia để tưới vào trong kia nhá không được uống bia để giữ chữ nước vâng các bạn anh nhìn thấy hôm nay có khoảng độ bốn năm trăm người từ khắp mọi miền ở các nơi đến về dự cái chương trình ngày hôm nay chương trình áo dài ẩm thực lần thứ nhất tổ chức tại Berlin vào lúc 10 uh, à, vâng ạ và ngày 16 tháng 10 nhưng mà uh, chương trình mất điện liên tiếp từ bắt đầu chương trình và sau đấy thì là bốc khói lên ở trong khu vực bếp như vậy chúng tôi đã nhận thấy rằng cái sự cố điện có thể do quá tải cũng có thể do vấn đề kỹ thuật à, đây là khu vực trung tâm Ờ, nhà văn hóa của nằm trong khu vực trung tâm ờ, thương mại Thái Bình Dương. Vâng ạ, lúc trước thì chúng tôi đã chuyển đến quý vị các bạn những cái hình ảnh ở khu vực à, ẩm thực ba miền. Và sau đấy thì là chương trình chuẩn bị bắt đầu ờ, nhưng cái sự cố điện liên tiếp nó xảy ra và cuối cùng thì nó đã bốc cháy ở trong khu vực bếp và chúng tôi đã ghi được cái hình ảnh mà quý vị các bạn cũng đã biết nhìn thấy cái khói bốc mù bị lên và đến bây giờ thì tất cả các cái à, các nàng à, phụ nữ chị em phụ nữ với áo dài thiết tha đã vượt à, ra khỏi bên ngoài bằng cửa chính đây các bạn cửa phụ vâng vâng ạ yên tâm rồi không sao cả vâng à, tất cả các đồ đạc quần áo của chị em tiếp tục ra vâng đây là cái à, sự cố nó ngoài ý muốn mong là quý vị các bạn cũng thông cảm vâng à, lúc này là phải quân ờ, nhạc toàn bộ hệ thống ra nhựa nó cháy thì làm ảnh hưởng hết tất cả à, vâng và vẫn vẫn còn anh em chị em ở trong khu vực này